Hello cả nhà, xin chào mừng cả nhà đã quay lại kênh Weekend Cook cùng vào bếp nha Hôm nay Weekend Cook sẽ giới thiệu tới cả nhà một món ăn rất là phù hợp vào những dịp cuối tuần, những dịp lễ Đó là món bò nướng lá lốt và bò nướng mỡ chài à, Rất thơm và ngon các bạn nha Món này mà ăn kèm với rau sống cùng các loại mỡ hành, đậu phộng, bún cuốn cùng mắm chấm mắm nêm thì quá tuyệt vời cả nhà ơi rồi còn chờ gì mà không vào bếp cùng với ngay viên quýt nào Đầu tiên mình sẽ đi kiếm vài em lá lốt xinh tươi Về để mình chuẩn bị gói bỏ lốt nha các bạn nha Ok, về nguyên liệu chúng ta sẽ có là 100g thịt heo và 200g thịt bò các bạn nha tổng là 300g các bạn nha rồi ok rồi ngoài ra chúng ta sẽ có những uh, gia vị đi kèm bao gồm là nguyên liệu rau củ á, các bạn hành tây đẹp sử dụng là 50g đã băm nhỏ rồi cùng với xả 50g băm nhỏ cùng với 2 tới 30g tỏi và 20 30g hành tí băm nhỏ các bạn nha và đây sẽ là cái ờ, mỡ chài các bạn ở mình sử dụng khoảng cỡ 2 đến 3 lạng các bạn nha rất là nhiều luôn các bạn ơi đó rồi gia vị chúng ta sẽ có là tiêu các bạn nha một đếm tiêu thôi đó tại vì mình sẽ chuẩn à, yếu là chấm đêm mình nha đó, nên mình sẽ gia vị mình không có ngắt lắm hạt đêm mình sử dụng khoảng 2 đến 3 gram bạn nha cùng với 5 gram đường đó. và 5 ml dầu mè đó. cùng với nửa gram tới 1 gram ngũ bi hương các bạn nha đó. ok tiếp theo mình sẽ bắt đầu mình à, trộn cái nguyên liệu lại với nhau để mình à, tẩm ướt các bạn nha đó, mình sẽ cho các nguyên liệu như là xả băm tỏi băm hành tây băm với hành tím băm vào nha rồi mình sẽ trộn đều lên sau đó mình sẽ cho các nguyên liệu như tiêu nè rồi dầu mè nè cùng với hạt nêm và chút xíu muối hương các bạn nha đó, có đường nữa các bạn rồi các bạn nhớ trộn đều lắm nha rồi mình sẽ bắt đầu mình trộn xong rồi các mình sẽ tẩm ướp khoảng tầm 1 đến 2 tiếng gì đó cho nó ẩm gia vị nó hòa vị với nhau các bạn nha đó Ok và sau khi gia vị tẩm ướp rồi thịt đã rất là thấm gia vị rồi chúng ta bắt đầu mình cuốn cái bỏ lốt trước các bạn nha thì bỏ lốt trước các bạn sẽ sử dụng cái phần mặt xa bỏ lốt bạn mình sẽ cho một chút à, hỗn hợp à, thịt bò thịt heo cùng với gia vị vào nó cho vào phần cuối của cái lá mình nha và mình sẽ cuốn lại đó, cuốn tới cái mép à, thì các bạn dùng cái à, cái cạnh các bạn đó mình sẽ cắm vô cái phần à, cái lá để mình giữ cố định lại các bạn nha đó là xong cái phần bò lố các bạn nha rất đơn giản luôn Ok và sau khi mình uh, cuốn xong là bỏ ốp thì bây giờ mình sẽ sử dụng một cái xương que để mình xiên những cái ờ, miếng mỡ lốp lại các bạn nha đó, để khi mình nướng sẽ tiện khi mình lật ờ, xuống các bạn nha đó. Ok sau khi xiên que xong rồi mình sẽ xếp từng thanh que mỡ lốp lên cái khay nướng các bạn nha bị nướng nha rồi mình bắt đầu mình sẽ dùng một cái cọ quét dầu và mình sẽ quét lên cái vỏ lốp á thì vỏ lốp nó sẽ không có mở chài như cái phần kia nó sẽ khá là khô khi mình nướng mà nha các bạn phải lưu ý vừa quét dầu mình phải vừa coi mình lật tới lật lui để mình quét dầu bạn nha thì vỏ lốp sẽ vừa thơm mà vừa có giữ được cái vị bóng các bạn nó đẹp mắt luôn các bạn nha đó, nếu không sẽ rất là khô các bạn nha Ok và bò lốp đã nướng xong các bạn ơi Bây giờ mình sẽ chuẩn bị qua làm bò mỡ chài các bạn nha về cái phần mở trà thì các bạn à, lưu ý nha mình sẽ ngâm cái mở trà này trong hỗn hợp giấm với muối mình nha đó, ngâm khoảng cỡ một đến hai tiếng ở lên đó cho nhất là làm tẩy trắng cái phần à, mở trà thứ hai là khử bớt mùi các bạn nha đó, giấm muối các bạn nha đó ok và tiếp theo mình sẽ bắt đầu mình à, cuộn cái phần mở trà à, với cái phần à, vỏ các bạn nha thì về mở chài thì các bạn cuộn thì các bạn à, dùng một cái à, thớ các bạn các bạn à, kéo cái mở chài nó thẳng ra đó là mở chài nó, nó rất là dính với nhau mà rất là mỏng các bạn rất là lúc mà kéo thẳng ra nó sẽ rất là chài rất là to các bạn nha đó các bạn để cái thớ mình kéo thẳng mở chài ra sau đó mình sẽ đặt một miếng thịt bò lên đó. đó rồi sau đó mình sẽ cuộn lại từ các bạn nha đó thì cuộn có cách cuộn một các bạn cuộn giống như là bánh tráng á mình củ gấp hai bên à, mép trái phải vào và thứ hai thì mình sẽ cuộn là cuộn à, hẳn lên trên còn không các bạn có thể cuộn xong rồi mình gấp hai mép cũng được các bạn nha cái nào cũng được hết đó. Đó, mình cuộn lên rồi xong đó mình sẽ cắt hai phần bên rồi mình gấp lại là xong các bạn nha ok còn cách cuộn thứ hai là giống kiểu mình cuộn bánh tráng các bạn đó, nó sẽ dính à, chặt hơn và đẹp hơn các bạn nha các bạn hãy chuẩn bị một miếng mở chài hình vuông hình chủ nhật các bạn đó mình sẽ đặt mỡ chài vô phần đáy sau đó mình gấp cái phần à, hai bên mỡ chài bên trái bên phải vào những cuộn bánh chén á đó sau đó mình cuộn lên chơi là xong các bạn nha thì với các cái góc này thì mỡ chài sẽ đẹp hơn và sẽ dính chặt hơn các bạn nha đó các bạn lưu ý nha mình hạn chế dùng mấy cái phần bưng mỡ nha đó, nó sẽ làm mỡ chài không có đẹp mà ăn sẽ là béo các bạn đó. nên mình sử dụng một bưng mỡ các bạn nha ok và mở chài lá lốt đã xong các bạn à, lá lốt mình đã nướng nãy rồi lát mình sẽ nướng thêm thì bây giờ mở chài cũng tương tự lá lốt mình sẽ sử dụng một cái que nha các bạn nha mình sẽ xiên à, cho nó dính với nhau khi mình lật sẽ dễ hơn các bạn nha à. ok rồi các bạn lưu ý là lúc mình xiên que đừng nên siết chặt với các bạn nha đó, nó sẽ khó chín cái phần mà tiếp giáp giữa hai miếng thịt các bạn nha đó, nên à, đừng có chặt quá vừa vừa thôi à, tương tự thì, thì cũng nướng thôi nhưng mà mở chai thì không không cần quét dầu rồi nha vì nó đã không mở quá rồi mình chỉ cần nướng cho nó chín vàng rồi các bạn nó quá đẹp nha về nguyên liệu chúng ta chúng ta sẽ có là 50 g đó, thơm bậm các bạn nha 30 g tỏi 5 g ớt 20 g đường cùng 50 g mắm nêm và 50 lít nước và chút xíu giấm các bạn nha thì đơn giản mình sẽ cho những hỗn hợp lại với nhau và mình sẽ trộn lên các bạn nha à, xong rồi đó các bạn đó Ok, thịt mà mà mới chài với bơ lốp đã xong các bạn nha. Bây giờ mình sẽ rắc cái mỡ hành lên cùng với đậu phộng lên là mình sẽ chuẩn bị ra món các bạn nha. Chuẩn bị chín thôi cả nhà ơi, quá ngon quá tuyệt vời nào. Đây nó thịt bò mỡ chài, bò lá lốt nè, bún nè, rau tươi, mắm nêm, các loại đồ chua, nữa cuốn bánh tráng các bạn nha. Rồi chúng ta chuẩn bị chiếc nào quá ngon cả nhà ơi xin mời cả nhà cùng vi quýt thưởng thức nghe món bò lá lốt cùng bò nướng mỡ chài cực kỳ thơm ngon bé béo giòn giòn mỡ chài đậu phộng ăn cùng các loại rau sống xà lách nè rau tí tô rau thơm hú quế rau giúp cá nè cùng các loại chuối chát nè thơm nè cà dưa leo nè đó cà chua nè quá tuyệt vời cả nhà nha của một gói bánh tráng mà chấm mỹ bánh đêm thì ăn quá tuyệt vời trong những ngày mưa này nè quá tuyệt vời nha cả nhà ơi chúc cả nhà những phút giây thư giãn với món ăn này nha nếu thấy hay à, thấy vui và có ý nghĩa thì nhớ cho quen cứ một đăng ký một like một share các bạn nha hẹn gặp cả nhà ở những clip sau bye bye